Hôm nay chúng ta học kinh 64. Kinh 64. Ở trong kinh này Đức Phật ngày dạy, ngày dạy rằng đó là có sáu cái pháp này. Có sáu cái pháp này mà nếu không bỏ được thì chúng ta không có cách nào chúng ta chứng đắc thành quả hết. Ba cái pháp đầu tiên đó là ba cái tà tư duy. Ở đây có lẽ là chúng ta cũng phải uh, uh, Ờ, ờ, có một cái định nghĩa nhỏ ừ, về cái chữ tầm và chữ tưởng ở đây mình thấy có cái dục tầm sân tầm hại tầm dục tưởng sân tưởng hại tưởng thì ở đây á, tầm á, nó có nó chính là cái từ đồng nghĩa của cái chữ gọi là tư duy ừ, tầm á, tầm á, trong a tỳ đàm á, à, thì là chỉnh thì cái cái cái, cái tư duy đó, trong a tỳ đàm thì gọi bằng cái từ gọi là tâm sở tầm nha dạ, yeah, tâm sở tầm dục tầm sân tầm hệ tầm ở đây có nghĩa là cái suy nghĩ nào cái dục tâm đó, là cái suy nghĩ nào mà nó cái bản chất của nó là cái sự ờ, đam mê thích thú ở trong ờ, các dục trong năm năm năm trần vật chất sắc thân khí vị xúc thì uh, cái suy nghĩ đó cái tư tưởng đó được gọi là dục tâm dục tâm sân tâm á, là cái suy nghĩ cái tư tưởng nào mà nó mang nội dung là bất mãn à, đối với năm trần chúng ta biết rằng nếu mà uh, nói trên thuật ngữ mình nghe rất là xa lạ với mình nhưng mà nếu mà mình nói bằng cái ngôn ngữ của mình ấy, không có xài thuật ngữ thì toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc chúng ta còn bé à, còn ở trong bụng mẹ đó cho đến khi chúng ta chết nguyên một cái khoảng đời mấy chục năm đó chúng ta ừ, thường xuyên 99 phần trăm thời gian là chúng ta sống với ba cái tài tư duy này đó là dục tầm sân tầm và hại tầm chỉ trừ cái một cái người mà gọi là có học giáo pháp rồi tu tập á tu tập theo cái lời Phật á, thì mới là ừ, cái cái cái phần trăm bất thiện á, nó, nó ít đi ừ, chứ còn mà không đó thì chúng ta từ nhỏ cho đến già đến chết chúng ta ờ, phần lớn thời gian là sống trong cái bất thiện mà bất thiện ở đây nó có nhiều cách kể nó bất thiện là kể là tham sân si cũng được bất thiện kể là 10 cái kiết sử ờ, là thân kiến ngoài nghi với cấm thủ dục ái và sân ngã mạng phóng vật à, đó cũng là một cách kể nhưng mà cái cách kể gọn nhất dễ hình dung nhất đó chính là dục tầm sân tầm và hại tầm có nghĩa là trong đời sống mình không có thích à, một là mình chạy theo cái mình thích hai là mình chạy trốn cái mà mình bất mãn mình ghét sợ còn cái hại tầm là cái ý tưởng ừ, à, chống đối đánh phá ừ, tấn công ừ, trước cái trần cảnh dầu đó là người hay là vật ví dụ như cái cái cái cái cái cái cái cái lòng mà muốn là nhìn thấy người ta đau khổ nhìn thấy người ta rơi lệ đổ máu muốn nhìn thấy một cái vật gì đó mà nó bị bể nó bị gãy nó bị hư hao thì cái ý muốn đó nó được gọi là hại tâm ừ, gọi là hại tâm nói một cách rốt ráo đó thì cái dục tầm ở đây đó chỉ cho cái tâm cho cái tâm sở tham ừ, cho tâm tham đó Ừ, còn cái cái sanh tầm ở đây là cái tâm sở sanh à, còn cái hại tầm ở đây chính là cái sự vắng mặt của của cái tâm của tâm sở bi nhớ nha sự vắng mặt của tâm sở bi ừ, thì như nãy tôi nói là suốt một cuộc đời của chúng ta chúng ta khổ là vì sao vì chúng ta cứ chạy theo cái mình thích chạy trốn cái mình ghét mà có bao nhiêu người trong chúng ta ừ, được thành công được toại nguyện được như ý trong cái ý muốn mà theo đuổi cái mình thích có bao nhiêu phần trăm trong chúng ta được gọi là toại nguyện và trong số những cái mà chúng ta ước mơ thì trong đó có bao nhiêu phần trăm mà nó được như ý rất là ít thưa quý vị rất là ít vì sao vì cái lòng tham của phạm phu là không có đáy lòng tham mình có đáy à, cho nên mình thích mình thích 10 thì mình chỉ được một hai mà mình thích được mình thích 100 á, thì mình cũng chỉ được ờ, cũng chừng đó phần trăm của cái ví dụ như mình, mình thích 10 được một hai thì mình thích phần trăm mình chỉ được là chục của hai chục thì thôi cũng tiếp tục là là là cái phần trăm như vậy rồi đó là cái, cái cái ý muốn mà chạy trốn cái mình bất mãn có bao giờ được toại nguyện không có ai trong số chúng ta ngồi trong room này nè à, mà tránh được cái mình ghét không ví dụ như trưa nắng chang chang vậy đó mình muốn cho nó đừng có nóng nữa nó có bớt nóng không không bụi quá nóng quá mùi cống rảnh hôi hám quá à, hoặc là bây giờ trong người nó nực nội quá người nó đau nhức nó tê mỏi quá rồi bao nhiêu cái chuyện xã hội tế toái chuyện gia đình chuyện của thiên hạ chuyện trong dòng tộc bà con bạn bè thân quyến rồi chuyện trong nhà của mình chuyện từ trong bếp chuyện trong bê trong phòng ngủ chuyện qua phòng khách ở đằng ngó ở đâu cũng toàn là cái chuyện mà bất bất mãn trái ý nghịch lòng không mà Ừ. Ừ. ở đâu cũng như vậy mà hỏi chứ trong số chúng ta ở đây có bao nhiêu người à, có bao nhiêu người mà có được một thành đời sống như ý tôi nhớ tôi có đọc ở đâu đó một cái thống kê như thế này nhân loại thì có mấy tỷ người nhưng mà sống mà đúng cái chuẩn sống mà đúng chuẩn đủ cái tiêu chuẩn để được gọi là sống gọi là sống cho ra hồn sống cho đàng hoàng đó thì phải có mấy điều kiện sau đây thứ nhất là cái điều kiện về y tế có nghĩa là mình là không có phải e ngại khi mà mình phải đi nha sĩ hay là đi bác sĩ đi bệnh viện chứ còn một cái một cái, cái đời sống mà mỗi lần nghe nói tới bệnh viện nghe nói bác sĩ nghe đến nha sĩ mà mình cứ lo ngại mình không có tiền hay làm được nha cho nên cái thứ nhất là điều kiện y tế thứ hai là điều kiện giáo dục có nghĩa là bản thân mình cái chuyện mà bốn năm đại học phải là chuyện khó không phải là chuyện khó thậm chí có những quốc gia mà mình chính phủ họ còn cho người dân học là từ mẫu giáo từ trung học cho tới trung học học miễn phí có gì biết không đó rồi cái thứ ba nữa là cái điều kiện về đi lại có nghĩa là mình muốn đi đâu thì mình đi và không có phương tiện nào tiện nào mà nó ngoài tầm với của mình hết ví dụ như máy bay nè rồi xe lửa nè xe hơi nè rồi ngay cả những chiếc du thuyền hay là bất cứ phương tiện xe gắn máy xe đạp bất cứ một cái nơi chốn ờ, một cái đất nước mà người dân muốn sử dụng phương tiện nào cũng được muốn đi đến nơi chốn nào cũng không có khó khăn có những cái đất nước như vậy đó những cái đất nước mà người ta coi chỉ đi nước ngoài là những bình thường đây như vậy điều kiện giáo dục điều kiện y tế điều kiện đi lại rồi cái gì nữa phương tiện truyền thông có nghĩa là chúng ta gọi là thoải mái sách báo internet không có bị ngăn ngại à, thì có được những cái điều kiện đó đó thì mới gọi là một cái đời sống đúng chuẩn à, sau khi mà mà tôi kể bốn cái đó cho các vị nghe các vị thử tưởng tượng trong đời quý vị có được bao nhiêu phần trăm thoại nguyện nếu mà đem so với bốn cái tiêu chuẩn đó giáo dục y tế đi lại và truyền thông các vị được bao nhiêu để chỉ chỉ lấy bốn cái điều kiện đó thôi là mình đã thấy đời sống mình nó là bất toại rồi nha rồi cái đầu tiên đó là thích cái dục tầm đó. có nghĩa là trong suốt một đời của mình là mình thích hết cái này tới cái khác mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần thích bản chất nó là khổ thích bản chất nó là khổ vì sao vì thích mà muốn mà không được là khổ thích thì phải theo đuổi nó thì cái hành trình mà theo đuổi cái mình thích là một hành trình cực kỳ gian khổ nha thích mà không được đó là khổ theo đuổi nó là một hành trình gian khổ mà tìm được nó rồi đó phải giữ nó giữ cái mình mình mình có được là một cái khổ ừ, mà giữ không được thì càng khổ ừ, và cả đời của chúng ta trong vô số kiếp luân hồi và cả trong kiếp sống này chúng ta thường trực sống với cái nỗi khổ vì từ cái mình thích cái việc biết không từ cái mình thích nó đã là khổ rồi ừ, cho nên ờ, cái dục tầm ở đây đó bản thân nó là tiền đạo mà bản thân nó là nguồn khổ bản thân nó là cái khổ mà bản thân nó là cũng là nguồn sinh khổ nha yeah rồi cái sân tầm cũng vậy trong đời chúng ta có bao nhiêu chuyện để chúng ta bất mãn biết bao nhiêu chuyện để chúng ta bất mãn và liệu chúng ta có thể giải quyết được bao nhiêu phần trăm những cái điều bất mãn đó ừ. như vậy thì cái bất mãn bản thân nó là phiền não mà nó cũng là cái khổ nó vừa là phiền khổ não mà nó vừa là cái khổ cái thích cũng vậy bản thân nó là phiền não mà bản thân nó cũng là cái khổ mà cái ghét cái cái bất mãn bản thân nó là tiền não mà bản thân nó cũng là cái khổ và cái thứ ba đó cái hại tư duy gọi là hại tầm á nó chính là cái hình thức gọi là phát tác một hình thức biểu hiện của cái sân tâm từ cái bất mãn nó mới ra cái ý tưởng chống phá đập đổ hủy diệt ừ. mà các vị tưởng tượng đi có vui gì không khi mà chúng ta có cái ý như mà mà mà hủy diệt đập đổ chống phá một người hay một vật có vui gì không chắc chắn là không vui là vì sao vì trong cái tâm tình một cái người an lạc hạnh phúc họ không có hứng thú trong cái chuyện đập phá chống đối ừ, gây nhiễu hại quỷ ừ, hoại bất cứ người hay vật chúng ta phải có vấn đề trục trặc sao đó chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện đó cái chuyện mà phá hoại cái chuyện mà mà mà, mà, mà đánh phá nha yeah. ừ. do do đó cái người mà sống vật lộn với ba cái thứ mà, mà tà tư duy này nè gọi là tà tư duy đó gọi là bản thân mình không an lạc và mình cũng trở thành cái nguồn khổ cho bao nhiêu người thiên hạ ở gần mình thậm chí ở xa mình nó cũng yên nữa nha yeah, yên thì một cái người mà còn phải sống vật lộn với ba cái này nè thì an lạc còn không được nói chi là chứng thánh bởi vì các vị cũng đồng ý với tôi là pháp môn tứ niệm xứ là một cái pháp môn đi ngược lại ba cái tạc tư duy đi ngược là sao hành giả luôn luôn sống trong ý thức rất rõ ràng ý thức rất rõ rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất hành giả phải luôn luôn ý thức như vậy bởi vì sao vì chính mình từng bước đi mình biết đi biết là đi ngồi biết là ngồi thấy nó đơn giản như vậy mà nó sâu sắc lắm quý vị sâu sắc ở chỗ nào khi mà mình chánh niệm trong từng cái tư thế sinh hoạt lớn bé hoặc là chánh niệm trong từng hơi thở vào ra chuyện đầu tiên trong cái điều kiện tỉnh thức ấy phiền não không có cơ hội chen vào đó là cái thứ nhất cái thứ hai nếu mà chúng ta có một chút lơ đễnh sơ sẩy mà cái phiền não nó chen vào là chúng ta cũng lập tức phát hiện đó là cái thứ hai cái thứ ba khi mà chúng ta sống tỉnh thức sống chánh niệm như vậy đó buổi đầu á, thì chánh niệm chỉ đơn giản là chánh niệm nhưng về lâu về dài một ngày hai ngày một tháng hai tháng một quý hai quý một năm hai năm tùy người thì chúng ta sẽ nhận ra một cái, một cái chuyện mà đó thì mình không có ngờ thì ra mình là đồ ráp mà mình sao thì người khác vậy ráp là sao ráp có nghĩa là không có một cái tôi nào mà nó tồn tại quá một phút đồng hồ hết cứ là thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui hôm nay các vị ngồi trong trung các vị nghe chúng tôi nói cũng chỉ là trên lý thuyết chứ nếu mà bây giờ bước vào thực hành á sống chậm lại chậm ở đây không phải là về tốc độ mà chậm đây có nghĩa là mình đừng có một phút mà đi theo năm bảy đối tượng năm bảy cảnh nha chậm đây có nghĩa là là, là vậy đó có nghĩa là sống hết mình với từng cái uh, biểu hiện từng cái uh, uh, sanh diệt của thanh tâm đó. chúng ta mới ngộ ra hồi nãy tôi mới vừa nói đó. sống chánh niệm nó được nhiều cái lợi lớp một là phiền não không có cơ hội xen vào mà thứ hai nếu nó có xen vào qua một phút giây sơ, sơ sẩy nào đó thì chúng ta cũng lập tức phát hiện và cái thứ ba qua đó chúng ta mới có dịp thấy rằng chúng ta chỉ là một cái bọt nước chỉ là một cái làn khối thôi ừ. và với ba cái cái lợi ích này của chánh niệm thì chúng ta không có cơ hội phải quay lại ba cái cổ ba cái tà tư duy này đó là mình không có mình không có cơ hội mình không có lý do để mà mình uh, đi vật lộn với cái mình thích với cái mình ghét và mình cũng càng không có lý do để mình nuôi một cái ý tưởng gọi là tàn phá hủy diệt đánh đổ chống phá bất cứ cái gì trên đời này và tôi nhắc lại một lần nữa ngay cả khi các vị tấn công người khác các vị đánh người khác đánh bẹp người khác đánh ngã người khác các vị các vị nghĩ các vị chiến thắng nhưng thật ra đó lúc đó các vị đang thua bản thân mình là bởi vì sao vì các vị đã không vượt qua được cái cảm xúc của mình không vượt qua được chính chúng ta trở thành nô lệ chúng ta trở thành cái kẻ thua cuộc trong chính cái cảm xúc của mình vì chúng ta bức bối chúng ta bị bế tắc không tìm ra hướng giải quyết chúng ta mới nghĩ đến chuyện tấn công người khác làm đập đổ phá hoại chống đối của cái đối tượng khác nha chứ một người thật sự an lạc thật sự sống tỉnh thức bản thân của họ cái chuyện mà họ quan sát cái chuyện mà họ nhìn ngắm nó còn không đủ thời gian để làm nói chi là cái chuyện bận tâm đến cái cái mà thích cái mà ghét nói chi là có thời gian để mà tàn phá chống đối cái ngoại vật bên ngoài cái đối tượng bên ngoài chúng ta có thời gian làm việc đó cái người mà theo đuổi cái mình thích, thích à, bận tâm tới cái mình ghét có lòng muốn chống đối đánh phá một đối tượng khác người này dứt khoát không tài nào an lạc và chúng ta không thể nào giải thoát đau khổ khi bản thân mình trước hết không được an lạc nha À, an lạc còn không được nói gì là chứng thánh thưa quý vị và tôi nhắc lại một lần nữa tu hành à, chuyện đầu tiên làm ơn đừng có nghĩ là ta sẽ đắc cái gì hết và chuyện đầu tiên anh phải được an lạc trước cái đây bởi vì ngay ở trong cái sự an lạc của anh đó à, thì anh mới có cơ hội có điều kiện tâm lý để anh thấy là cái này cái kia nó giống như một cái mặt hồ mà nó yên yên lặng ấy. À, à, hoặc là giữa khi mà mặt mà, mà, mặt hồ yên lặng nước sạch sẽ trời yên gió lặng không có gợn sóng thì trong cái phút giây đó, đó chúng ta có thể nhìn thấu được đáy hồ cũng vậy khi mà chúng ta có được an lạc à, như là đức Phật dạy đó à, là có hỷ lạc rồi nó có kinh an kinh an mới có định tĩnh định tĩnh định là tập trung đó. có định tĩnh thì cái trí nó mới làm việc được nha cho nên tôi nhắc lại một lần nữa thế giới này nó là cái gì thì tùy thuộc vào cái khả năng quan sát của chúng ta ừ, ừ, cái đó rất là quan trọng chúng ta sẽ sống trong địa ngục triền miên nếu mà ngay bây giờ chúng ta không có tự an lạc chúng ta sẽ mãi hoài mà suốt đời mãi hoài sống trong cái kiếp đời ngạ quỷ khi mà cứ suốt một đời thèm khát đi theo đuổi cái mình muốn và chúng ta sẽ mãi hoài chìm sâu trong cảnh giới của Atula của địa ngục khi mà mình bị đốt cháy bởi những sự bất mãn truyền miên trong tâm thức và cái cuối cùng chúng ta mãi hoài là lời quỷ dữ khi mà suốt một, một đời cứ theo đuổi những đối tượng mà mình muốn đánh phá Ờ, muốn hủy diệt ờ, muốn tàn hại ừ cho nên ờ, cái cái ba cái cái tà tư duy là ba cái đề tài rất là quan trọng tức là khoan đến chuyện nói đến chuyện tu hành giải thoát cái chuyện đầu tiên là anh phải an lạc trước thì anh mới làm được cái này cái kia tin tôi đi thí dụ như bây giờ anh muốn đứng trên hái trái anh cầm cái cái cây lồng cây xào anh muốn chọn cái trái gì đó chuyện đầu tiên là anh phải khẳng anh định khẳng định anh phải xác định với anh đó là mình đang có một chỗ đứng vững chãi mình đang trong một tình trạng ổn định thì mình mới hái cái trái là được chỉ là hái trái thôi đó mà cũng phải cần đến một cái điều kiện ừ, ổn định của thân xác nè. một người học trò vào trong lớp học ừ, một người tài xế đang lái xe một người tiểu thương đang buôn bán một người ngư phủ đang đánh cá tất thảy mọi ngành nghề mọi công việc đều đòi hỏi chúng ta một sự ổn định tối thiểu thì từ đó chúng ta mới có thể làm việc này việc kia trong tâm thức của một người cầu đạo giải thoát cũng như vậy thưa quý vị nha trong tâm thức của một người cầu đạo giải thoát chuyện đầu tiên là anh phải an lạc và chúng ta phải nhớ rồi chúng ta cái này chúng ta đã biết rồi tôi chỉ nhắc lại thôi ở đây chúng ta đang nghe giảng về ba cái tà tư duy đó là dục tư duy tức là sự đam mê thích thú trong năm năm năm trần sân tư duy là sự bất mãn trong năm trần cái gì nữa hại tư duy là cái ý tưởng muốn chống phá chống đối trong năm trận rồi các vị đã từng nghe cái này tôi nhắc lại tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ có hai nguồn mà có hai nguồn mà ra tôi bảo đảm một ngàn phần trăm như vậy nha tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ đến bằng hai nguồn thôi một là do ta có cái gì đó và hai là do ta không có cái gì đó nghe kỹ nha cái này bữa nay phải nghe kỹ cái phần này nha tôi nhắc lại tất cả nỗi khổ trên đời này chỉ đến từ hai nguồn một là do ta có cái gì đó ví dụ như ta có bệnh hoạn nè ta có nợ nần nè ta có thù oán nè đó, bệnh hoạn nợ nần thù oán rồi ta có vấn đề về pháp lý pháp luật nè đó bốn cái nha thì khi mà ta có một cái vấn một có một vấn đề nào đó trong mấy cái này này à, vì có mấy cái đó chúng ta đau khổ còn vì không mà chúng ta đau khổ là sao đó là không tiền không sức khỏe không kiến thức không quan hệ xã hội thậm chí không nhan sắc lặp lặp lặp lặp lặp lặp như vậy tất cả nỗi khổ trên đời này nó đến từ hai nguồn có cái gì đó và không có cái gì đó rồi tất cả hạnh phúc trên đời này cũng vậy nó cũng chỉ đến từ hai nguồn thôi là do có cái gì đó và do không có cái gì đó mà chúng ta được hạnh phúc à, có cái gì mà mà ta hạnh phúc thí dụ nói theo thế gian á có nhan sắc có sức khỏe có tiền bạc có kiến thức đó gọi là có những cái mà chúng đó là những cái có mà làm cho mình hạnh phúc rồi còn cái không là sao cái không mà làm cho mình hạnh phúc đó là không nợ không bệnh không thù oán không có pháp lý pháp luật không có vấn đề về tụng đình nha <clears throat> như vậy thì chỉ riêng cái chữ có và không nó là toàn bộ cái diện mạo của thế giới hạnh phúc hay đau khổ từ hai chữ có và không mà ra đọc như con nít vậy nè à, tất cả đau khổ từ đến đều đến từ hai nguồn do có cái gì đó và do không có cái gì đó tất cả đau khổ cũng đến từ hai nguồn do có và do không có cái gì đó xem chưa rồi bây giờ mình quay lại bài học của mình khi mà chúng ta sống với dục tâm á, là chúng ta luôn luôn sống trong cái niềm trong đời ao ước khát khao đam mê đắm đuối chúng ta mong cái này mong cái kia mà chúng tôi đã nói rồi mong mà không được là cái khổ vì khổ nó đến từ hai nguồn mà à, mong mà không được là khổ rồi tới cái thứ hai là sân tầm chạy trốn bất mãn mà không được né nó tránh nó không được à, bất mãn mà tránh không được Ừ, không chạy trốn được cái mình mất mẹ thì đó cũng là cái khổ là vì sao là bởi vì khổ đến từ hai nguồn mà ừ, khổ đến từ hai nguồn chính vì toàn bộ cuộc sống của chúng ta nó đến từ hai cái nguồn có và không từ có và không mà ta được hạnh phúc từ có và không mà ta bị đau khổ à, mà vì sao vì sao có hai nguồn đó ta vì sao vậy vì phạm phu luôn luôn là sống với dục tầm và sân tầm ừ cứ luôn luôn chạy trốn cái này theo đuổi cái kia chính vì chúng ta sống trong cái ý tưởng ừ, chúng ta sống trong cái ý tưởng ừ, chạy trốn và kiếm tiền đó cho nên chúng ta đau khổ vì đau khổ nó đến từ hai nguồn mà đó, chỉ đó là cái chuyện rất là khoa học rất là rõ ràng thôi một đứa bé 10 tuổi nó nghe cái này nó có thể lặp lại được hoàn toàn có thể lặp lại được chính vì đời sống được hạnh phúc và đau khổ từ hai chữ có và không cho nên khi mà chúng ta có lòng theo đuổi và tránh né đó, là chúng ta đang rước cái khổ vào đời của mình nha rồi còn cái thứ ba khi mà mình không có được an lạc á, mình mới đi đến một cái tình trạng tệ hại đó là mình đem cái khổ của mình đổ lên đối tượng khác đó chính là hại từ gì tôi nhắc lại lần nữa khi bản thân anh không được an lạc nha khi cái thích của anh không được giải quyết không được giải đáp thỏa đáng không được thỏa mãn khi mà cái gì anh chạy trốn không được cái bất mãn mà anh tranh cũng được đó, thì anh đem hai cái cổ này anh đem anh đem mình trút lên đầu của người khác giận cá chém thân nha giận cá chém thân chính vì cái chỗ anh không giải tỏa được cái nỗi khổ niềm đau của anh anh mới đeo nỗi khổ niềm đau ấy gieo rắc lên người khác thì cái ý tưởng gieo rắc đau khổ ấy được gọi là hại từ duy rồi bây giờ tới ba cái tiếp theo đó là ba cái tưởng dục tưởng sân tưởng và hại tưởng tử đây là gì tử đây là gì thưa quý vị trong đời sống này chúng ta sống bằng ba thứ chúng ta sống bằng thức chúng ta sống bằng tưởng và chúng ta sống bằng trí sống bằng thức là sao sống bằng thức có nghĩa là đời sống thông qua sáu căn nhãn thức nhị thức mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư à, đó là đời sống thuần túy sáu giác quan và người có học tiếp chi vì Arida mới cũng hiểu rằng chỉ đơn giản sống bằng sáu giác quan thì đời sống của chúng ta nó tẻ nhạt lắm rất là tẻ nhạt mà cái cái chữ tẻ nhạt này nè nếu mà quý vị ngồi trước mặt tôi thì tôi trước mặt tôi có một tờ giấy và một cây bút thì cái chữ tẻ nhạt này tôi sẽ viết nó bằng mực đỏ tôi nhắc lại đời sống này rất là tẻ nhạt nếu chúng ta thuần túy sống bằng sống thường túy bằng sáu sáu sáu căn có nghĩa là thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe nó rất là tẻ nhạt ừ. mà tại sao tôi tôi muốn biết cái chữ tẻ nhạt là bằng mực đỏ tại sao vậy vì ở phàm phu không thể nào chỉ thấy đơn giản là thấy nghe đơn giản là nghe cho nên ngoài cái sống đời sống bằng thức chúng ta lại thêm phải thêm một cái nữa là đời sống bằng tưởng khi thấy cái gì đó chúng ta phải thiêu dệt vẽ vời lên đó bao nhiêu là thứ ký ức bao nhiêu là thứ kinh nghiệm bao nhiêu là thứ kiến thức ký ức và kinh nghiệm à, thì đời sống chúng ta chúng ta mới sống nổi ví dụ như nhìn cái hoa chúng ta gọi tên đó là hoa hồng chỉ cần nhớ đó tên là tên hoa hồng đó là chúng ta đã đã đã, đã vay nhờ vay mượn cái tưởng rồi rồi cái hoa hồng này cái giá trị vật chất của nó hơn hẳn nhiều thứ hoa khác khi chúng ta nghĩ đến cái giá trị vật chất của hoa hồng nghĩ đến cái tên gọi của hoa hồng chúng ta biết là hoa hoa hồng nó màu vàng nó màu trắng nó màu tím thì mấy cái màu đó bản thân nó cũng là hồi ức là kiến thức là kinh nghiệm nha rồi đố hoa hồng ấy gợi cho ta bao nhiêu thứ hồi ức ta sẽ mua hoa này ta sẽ trồng hoa này cho ai nếu mình để trong nhà mình chúng ta sẽ chưng nó ở đâu chúng ta biết rất rõ làm sao để cắt một cái đó hoa hồng làm sao để ghim để cắm để mà chân một cái bình hoa hồng tất cả những cái biết đó về đóa hoa hồng nó mới làm cho, cho chúng ta thấy đóa hoa hồng nó lớn chuyện nha yeah. à, chứ còn nếu mà chỉ à, thấy thôi chỉ thấy là, là mới chỉ có đời sống bằng thức thôi đó, chưa có đời sống bằng tưởng thì hoa hồng đối với chúng ta nó rất là tẻ nhạt đó như vậy thì có đời sống mình có ba cái thứ nhất là chúng ta sống thông qua thức thứ hai là cái sống thông qua tưởng và cái thứ ba là qua trí trí là gì trí là cái khả năng biện biệt biết rõ cái gì nên cái gì không nên cái gì thiện cái gì ác cái gì cần làm cái gì không nên làm à, mà đa phần phạm phu thì thiếu nặng thiếu nặng thiếu thốn nghiêm trọng về cái mặt trí chúng ta thường sống bằng tưởng thôi Đấy. từ nhỏ tới bé là nhỏ mình quơ tay mà mình thấy cái hơi ấm cái hơi thở cái nhịp tim của mẹ là mình yên tâm đó chính là tưởng trong bao nhiêu tháng nằm trong bụng mẹ mình quen với cái nhịp đập của tim mẹ rồi nha bây giờ mình lớn thì mình mới về sinh ra là chuyện đầu tiên là mình phải tìm hơi ấm tìm cái mùi tìm cái nhịp đập tim của mẹ đó chính là tưởng rồi dần dần lớn lên chúng ta quơ tay chúng ta biết đó là bình sữa đó đó là cái mùi của mẹ của bà của anh của em rồi thì lớn lên nữa chúng ta biết đây là cái chén cái tô đôi dép đôi tóc à, cái nón cái áo cái quần rồi từ từ chúng ta lớn lên chúng ta đi vào học đường chúng ta biết đây là cộng trừ nhân chia đây là chữ a đây là chữ b đó chính là tưởng nha rồi từ từ lớn lên nó thêm một mớ nữa chúng ta biết đây là con gái đây là con trai đứa này nó đẹp hơn đứa kia đứa kia thấy ghét hơn đứa này đứa nội xấu hơn đứa khác đó đó là chính là tưởng cứ như vậy toàn bộ đời sống của chúng ta chúng ta biết tại cái này nó màu sắc hình dáng ra sao nó thuộc về cái gì chủng loại gì trong cái trời đất này nó là núi non kinh rạch sông ngồi biển cả nam phụ lão ấu vi cầm tẩu thú bò bay máy cửa tất cả những cái đó trong đời sống của mình đều là tưởng hết nha ừ, đều là tưởng hết tới đó thôi chỉ khi nào có trí đó thì chúng ta mới biết ồ oh, cái này nè hại mình hại người này cái này là điều lầm cái này là điều tội lỗi này khi nào sống mà có có vươn lên đến cái tầm suy tư đó mới gọi là có trí còn đa phần chúng ta có bằng cấp học về nghệ thuật về khoa học đều là sống bằng tưởng hết mà tưởng đây là gì tưởng ở đây như tôi nói rất là nhiều lần chúng ta có hai cái cách để mà nhận thức về thế giới cách một là quan sát thế giới qua hiện tượng thứ hai là quan sát thế giới trên bản chất và khi chúng ta sống bằng trí là chúng ta nhìn thấy thế giới trên cái cạnh bản chất nhưng mà khi chúng ta sống bằng tưởng thì chúng ta chỉ đơn giản quan sát thế giới trên cái cạnh hiện tượng nha yeah. mà quan sát trên cái cạnh hiện tượng có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy thế giới ở cái vỏ ngoài của nó thôi chỉ khi nào có đủ trí tuệ mình bóc tách được cái lớp vỏ hiện tượng thấy được cái bản chất của vạn pháp trong đó có ta có người có đời sống yeah có bao nhiêu nỗi khổ niềm đau bao nhiêu giọt lệ và nụ cười trong đó thì chúng ta mới mới có thể chuyển mình giác ngộ còn không chúng ta sống thuần túy ở trong cái sự ngộ nhận mình sống ở trong cái thế giới hiện tượng không à nha cho nên dục tưởng đây là gì dục tưởng ở đây có nghĩa là dựa trên cái vỏ ngoài hiện tượng của thế giới mà chúng ta thích tầm lâm hết trơn á à, thấy cái này nó đẹp nè à, thấy cái này nó đẹp nè thấy cái này nó ngon nè cái này nó thêm nó thơm cái này nó mềm cái này nó mịn nè cái này nó ấm nè đó thì cái đó gọi là dục tưởng ừ. à, rồi còn cái thứ hai là sanh tưởng tức là chúng ta tiếp tục dựa trên cái hiện tượng cái vỏ ngoài của năm trần để mà thiêu dệt à, gắn lên trên đó vẽ vời lên trên đó bao nhiêu thứ ký ức hồi ức kinh nghiệm để mà chúng ta bất mãn uhm. cái này là trời nóng nè cái này là trời lạnh nè thay vì hồi nãy như nãy tôi nói đó nếu chỉ thần tí sống bằng trí bằng thức thì chúng ta sẽ thấy đời sống này rất là tẻ nhạt với một người không biết đạo thì đó là đời sống tẻ nhạt nhưng với một cái người hành giả tứ niệm xứ với một bậc thánh nhân thì cái tẻ nhạt đó chính là cái dự diện mạo cần thấy của thế giới biết tôi nói cái vị trung rinh nghe kịp không đối với người bình thường thì đời sống tẻ nhạt nó là một cái giữa đáng ngại đáng ghét đáng sợ nhưng mà đối với một cái người tu hành đối với một bậc thánh thì cái khía cạnh mà tẻ nhạt nó chính là khía cạnh chân thật và đáng có của đời sống là vì sao là vì khi chúng ta thấy nó một cách trung thực không có vẻ vời đó thì ở đó chúng ta không có đi kèm với bất mãn không đi kèm với đam mê mà mà cái bất mãn và cái đam mê nó là cái gì mà đáng sợ như vậy dạ thưa đã nói rồi muốn mà không được là khổ ghét mà tránh không được là khổ chỉ có cái người có một cái nhìn trung thực thì họ mới có thể an lạc bậc thánh nhân hay là hành giả tùy tiện xứ có một điểm giống nhau là các ngài nhìn thấy thế giới này nó vô cùng tẻ nhạt cho nên tôi đã nói một tỷ lần lung rưng mà quý vị chắc quên sạch rồi làm ơn ghi giùm tôi câu này ý nghĩa lớn nhất của đời sống là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó làm ơn ghi giùm tôi câu này thì làm ơn ghi giùm tôi câu này ý nghĩa là cao nhất ý nghĩa cao nhất ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống nha cái ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó da yeah, cái, này là cái bà con phải xăm lên người và tôi nhắc lại một lần nữa các vị có quyền nghĩ tôi hoặc là những cái vị giảng sư khác ra sao đi nữa là chuyện của các vị nhưng mà cái gì cần ghi nhận cần giữ lại làm của thì nên bỏ túi liền nha à, nên bỏ túi liền bởi vì mấy cái này nó giúp cho mình mà nha rồi tôi nhắc lại ý nghĩa rốt ráo nhất của đời sống chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó mà thấy ra thì được cái gì ta thấy là được cái gì được chứ sao không được được chứ được nhiều lắm mà khi mà thấy ra cái sự vô nghĩa của nó thì ta sẽ không thấy ra ở đời này cái gì đáng để mình nặng lòng theo đuổi và cũng không có gì đáng để mình nặng lòng chống đối đập đổ quỷ hoại vì tất cả là vô nghĩa các vị có xiên mà ra rừng nhặt từng chiếc lá mà xé nhỏ xé nhỏ xé nhỏ không các vị nghĩ dùm tôi đi trong râm là có ai mà bị tâm thần đến cái mức mà ra ngoài rừng nó nhặt từng tấm tấm lá xé nhỏ xé nhỏ ra ngoài bờ sông bến bãi gần thác lấy cái cây cây que đập nát từng cái bọt nước có ai rảnh làm chuyện đó không nó là một bọt nước thì sớm muộn gì tử nó cũng vợ thôi mà cái chứng gì mà phải can thiệp vào cái, cái sự hiện hữu phù du của nó cho nó mệt xác mình cái bị hiểu không hả bản chất đó là hiện hữu chứ bản chất của bọt nước là một hiện hữu rất là đổi phù du ngắn hạn thì mình can thiệp làm cái gì có ai rảnh lên rừng để mà đếm lá rồi bẻ lá rồi xé từng chiếc lá lá ra làm cái gì nha yeah. có chính vì chúng ta thấy nó lớn chuyện cho nên chúng ta mới theo đuổi nó chính vì chúng ta thấy nó lớn chuyện cho nên chúng ta mới bất mãn mới chống đối đập đổ nó còn đằng này trong cái nhìn của một bậc thánh cái nhìn của một hành giả tứ niệm xứ cái nhìn của một người hiểu chuyện biết chuyện thì mọi sự bản thân nó đã là vô nghĩa rồi bản thân cái sự có mặt của mình đã là vô nghĩa rồi chúng ta có thời gian đâu để mà theo đuổi để mà nặng lòng để mà cực lòng với cái vô nghĩa ấy của đời sống khi bản thân mình đã là một khối vô nghĩa rồi kính thưa quý vị các vị có hiểu không các vị có hiểu không là các vị có hiểu cái này không chứ đừng có bắt chước người ta nói phù du phù du nhưng phải hiểu như vậy đó phải hiểu đến rốt ráo như vậy tại sao nó là phù du là bởi vì không có cái gì tồn tại quá một sát na đó là điều thứ nhất cái thứ hai cái ý nghĩa rốt ráo nhất của mọi hiện hữu là cái gì nghĩ lại dùm đi cái ý nghĩa rốt ráo nhất của mọi hiện hữu là cái gì có để mà có vậy thôi khi các duyên hội khi duyên hội thì sao ta mọi thứ có mặt khi duyên tán tức là hết duyên thì sao ta mọi thứ nó biết mất nó vô nghĩa như vậy đó nó vô nghĩa như vậy cho nên có một lần đó một vị la hán ngồi trong rừng có người đến hỏi ngài thấy sa môn ngồi buồn quá vậy ngài hỏi ta được ta mất gì mà ta buồn thì ông bà la môn đã hỏi như vậy ngày đời sống của ngài vui lắm sao ngài hỏi ta được gì mà ta vui đó là một câu trả lời rất là hay hay đến mức không thể hay hơn ừ. đó một người hiểu đạo biết chuyện thì đời sống có cái gì vui có gì buồn có gì để theo đuổi và có gì để chống phá đập đổ hủy diệt à, khi mà mọi thứ do duyên tụ duyên tán nha yeah. Ừ và tại sao mà ở đây Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh về ba cái thứ ba cái thứ tưởng dục tưởng uh, sân tưởng và tầm tưởng và, và hại tưởng là bởi vì nghe thấy rằng chúng ta đem cái ảo giác đem cái ảo tưởng mà đi vào đời thiêu dệt ở đó vẽ vời ở đó những cõi thiên đường và địa ngục để là tự mình hạnh phúc trong cái hoang tưởng và đau khổ trong hoang tưởng đau khổ là sao đã khỏi được quan tưởng là lẽ ra cái chuyện đó chúng ta không cần phải, phải, phải nổi điên như vậy chúng ta không cần phải nổi giận như vậy nhưng mà chính mình vẽ mình vẽ sao mà thấy nó lớn chuyện nha yeah. người ta nói câu đó giàu cho người ta có ác ý rồi thì sao cái ác ý của cái đó của người ta bây giờ nó đã theo người ta đi vào giường trùm à, biến mất Nào, cái ác ý đó chỉ có hồi nãy xong rồi còn mình mình ôm cái ác ý của người ta ôm cái câu nói của người ta đau khổ mấy ngày mấy tuần lễ để rồi chúng ta gọi là tìm đủ cách để mà đối phó để mà phản ứng mà trong khi đó cái, cái ác ý đó người ta nó chỉ xuất hiện một lần nó biến mất và bản thân người đó cũng đang từng bước từng bước vô ngã vô thường mình lấy cái vô ngã vô thường này để đi căm hờn à, căm thù ghét một cái vô ngã vô thường khác nha cho nên hồi nãy tôi nói hồi nãy tôi nói là tôi muốn biết bằng mực đỏ cái chữ kẻ nhạc cái chữ nó quan trọng lắm rất là quan trọng thưa quý vị tôi nhắc lại nha nếu đời sống mà chỉ được mình ờ, nhìn ngắm nó quan sát nó qua hai cái cạnh thức có nghĩa là thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe đó là đời sống bằng thức và thứ hai là đời sống bằng trí có nghĩa là biết những gì mình thấy mình nghe nó đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất nếu chỉ sống đơn giản bằng thức với bằng trí thì nó yên quá rồi còn đằng này chúng ta có pha cái tưởng như đâu đó tưởng tức là ảo giác đó. Ừ, ảo tưởng hoang tưởng đó quý vị sẵn cái này tôi nói luôn các bậc thánh các ngài cũng biết đây là nước lạ lạnh đây là nước đường đây là mặt các ngài biết chứ bạn biết nhưng mà các ngài cũng biết thêm một cái nữa đây là mặt từ đâu mà có và được thế giới là người dùng nó để làm cái gì các ngài dùng nó trong cái nhu cầu thiết yếu của tâm lý của sinh lý thật các ngài không có thiêu dệt thêm nữa để mà thích nó còn mình thiêu dệt là cái mật này nó ngọt nè nó có mùi thơm nè mật này mật thiệt nè mật này mật giả nè khi chúng ta bài vẽ nó quá nhiều thứ thì mỗi một cái muỗng mật một cái giọt mật nó trở nên quá là lớn chuyện với chúng ta từ đó một cái cái, hũ mật ong đó, nó có thể là một cái cớ để chúng ta cực hạnh phúc cũng là cái cớ để chúng ta giận dữ u buồn tiếc nuối đau khổ trong khi bậc thánh các ngài cũng uống chai nước lạnh nhưng mà đó các ngài nước lạnh chỉ là nước lạnh thôi nha nước để uống nước để tắm nước để rửa nước để giặt không uống tắm giặt rửa đối với các ngài đơn giản như vậy à, còn mình thì một cái ly nước một thao nước một thùng nước một xô nước một bồn nước một hồ nước à, đối với chúng ta đều là những cái để chúng ta thiêu dệt ngay cả một giọt nước đối với phàm phu nó cũng lớn chuyện lắm cái vị có biết không rất là lớn chuyện bậc thánh đang ngồi một giọt nước nhiễu xuống trên người ngài cái đầu một là các ngài biết rằng lạnh hoặc là ướt rồi nếu cần các ngài ngước lên các ngài nhìn bởi vì đây là trong phòng riêng khi mà nước nó nhỏ như vậy là cái mái nhà bị dột các ngài tìm cách ngày sửa ha tức là trong đời bậc thánh làm toàn chuyện cần thiết không còn mình thì sao mình đem cái hoang tưởng tức là ý tưởng hoang đường mình gắn vào trong giọt nước bắt đầu mình ngồi mình dệt mình ngồi mình dệt đã nói là cái nóc nó có vấn đề mà nói hoài mà nó chịu đem đi sửa cái con người gì mà nói hoài không hiểu nha gọi là cái ông nó ông hứa mà sao ông không tới hả trời cái mặt ông nhìn là biết mặt thất tính rồi à, rồi trời ơi đêm nay rồi, rồi mưa giọt thế này làm sao mình ngủ hả trời làm sao mình ngồi thiền hả trời hả và nước này biết nước dơ nước sạch tức là mình ngồi mình vẽ và một hồi nó chỉ một giọt nước thôi mà nó cực kỳ lớn chuyện các vị biết không lớn chuyện lắm lắm lắm lắm lắm lắm đấy trong khi đó đối với bậc thánh thì một giọt nước chỉ đơn giản là giọt nước cả ngày không đem mấy cái mấy cái hoang tưởng ảo tưởng giả tưởng cái ngài gắn vào cái giọt nước ấy uhm, còn mình thì không mình đối với mình cái giọt nước nó có thể là cái cớ để mà mình quay về với dục tưởng sân tưởng và hại tưởng nãy tôi mới nói đó nếu nói có một cái giọt nước nó nhiễm cái đọt lên người là mình đã nổi điên rồi mình đã mình đã nổi điên với cái người nào mà mình cho là có trách nhiệm đó không à, là lúc đó mình có sanh tưởng có hại tưởng còn mà không nữa giọt mưa nó rớt xuống làm cho mình nhớ tới một người mình nhớ tới một ánh mắt một mái tóc một nụ cười một, một giọng nói một mùi hương các bạn nghe kịp không cái giọt nước đó đó? không biết cái người đó bây giờ ở đâu đã qua bến bờ nào đã đang làm giống xứ lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp chỉ một giọt nước thôi nha ừ. cho nên mình đang sống bằng hoang tưởng chúng ta lấy hoang tưởng và ảo tưởng giả tưởng ấy đi vào đời chúng ta thiêu dệt vẽ vời đến bao nhiêu thứ trần cảnh mà chúng ta gặp phải từ đó cái gì đó với chúng ta cũng rắc rối cái gì đó với chúng ta nó cũng lớn chuyện hết mà tấm thân sinh tử này bản thân nó đã đủ để làm cho chúng ta khổ rồi đằng này bao nhiêu cái trần cảnh mà nó đổ tới nó xảy đến là chúng ta lại biến mọi thứ nó thành ra một cái ngọn núi một tảng đá nó đè lên từ của mình nó đè lên cái trái tim phàm phu rất đổi mong manh rồi dễ vỡ của mình rất dễ tổn thương của mình các vị thử tưởng tượng sống như vậy có khổ hay không dễ quá khổ đi nghe cho nên Phật dạy người không bỏ được sáu cái này không có tài nào mà sống an lạc nói chi là chứng thánh nói chi là chứng thánh nghe, nghe kịp chưa rồi xong rồi đó mình qua kênh khác tôi có nhìn lắm không ta alo tôi nói có nhìn lắm không kịp kịp đúng ra cái bài mà bài 74 này nó còn nhiều cái chuyện xuất sắc lắm ví dụ như mà, bệnh bạn tôi mới giảng xong thì tôi muốn giảng nữa biến này chỉ nhắc hoài nó kỳ mà ông tôi nói bà con đời sống thì nó gồm tất cả là ba tưởng mà con nhớ không đó là dục tưởng thiền tưởng và quán tưởng dục tưởng tức là chúng ta lấy cái ảo giác ảo tưởng của mình trong năm trần để mà sống à, từ hình dáng màu sắc mùi vị à, cảm xúc à, xa gần nặng nhẹ trên dưới trong ngoài cao thấp dài ngắn trắng đen mập ốm lặp lặp lặp lặp. đó đó gọi là dục tưởng cái tưởng thứ hai đó là thiền tưởng có nghĩa là đối với cái người mà không có tu tập thiền định thế giới này là thiên hình vạn trạng hồi nãy tôi nói rồi là bao nhiêu thứ khi mà thế giới này nó có quá nhiều thứ chúng ta bị phân tâm chúng ta bị chia trí nhưng mà đối với người tu thiền thì toàn bộ thế giới này toàn bộ vũ trụ này nó gom gọn ở trong 10 cái địa mục thôi đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng khi mà thế giới này nó được gom gọn trong có 10 thứ đó thôi mà được gom gọn trong 10 thứ và mỗi một phút giây họ chỉ sống được một thứ đó thí dụ như họ đang tu được một đất thì họ chỉ biết đất tu được một lửa họ chỉ trong một thời gian họ chỉ biết có lửa niệm lửa lửa lửa, lửa niệm hoài cho đến bao giờ đắc thiền đắc định thì thôi nha ừ. đó gọi là thiền tưởng có nghĩa là họ lìa bỏ thế giới hoang tưởng của dục của, của cái dục trần họ đi lên cái tầng cao hơn đó là họ gom gọn thế giới vào 10 thứ để một 10 thứ thẻ tài để mà chìm sâu cái định tâm trong đó khi mà duyên làm đầy đủ họ có thể chứng đắc thiền định quả hiện thần thông họ tạo ra mọi thứ từ không thành có với một bàn tay trắng họ muốn có núi non kinh rạch sông ngòi đều có được hết đó là sức mạnh của thiền tướng nó lạ một chỗ khi mà họ đơn giản hóa vũ trụ đơn giản hóa thế giới thì đơn giản hóa vũ trụ đơn giản hóa thế giới thì sao ta cái nội tâm của họ nó có sức mạnh không có cưỡng được thí dụ như các vị thấy cũng là nước nhưng mà khi người ta dùng nó người ta nén lại lại làm cái đập thủy điện nữa, thì nó mạnh lắm nha cũng là nước mà khi người ta dồn nó vào trong cái vòi xịt để phá bê tông đó, thì nó mạnh kinh khủng lắm không biết các vị ở đây trong rừng có biết cái đó không ta các vị có nghe cái đó không ta có nghĩa là nước chỉ là nước thôi nhưng mà các vị biết bên mình mình tôi nói bên mình mình Âu Mỹ chuyên bên Đức hoặc là bên Mỹ đó bây giờ người ta dùng một kỹ thuật nén nước độc đáo lắm họ tạo ra một cái áp suất cực lớn trong cái ống ở trong cái vòi đó và với cái vòi nước họ có thể phá bê tông được trong các vị có biết không biết trung đông có biết cái đó không ta trung đông có biết cái chuyện là người ta dùng nước vấn đề là cái vòi nước và cả cái, cái áp suất nước người ta người ta có thể cắt tường được cái việc thì khiếp lắm cái đó tôi kể cái vị nghe mà tôi rùng mình đó. bởi vì cái đó mà nó sơ sẩy nó quét ngang cái mặt của các vị là coi như là không còn gì để nói nữa cũng cái tầm mắt nó lầu ra như là cái trái chanh vậy đó, nha mà đó là người ta tập trung cái sức mạnh của nước qua cái áp suất qua cái vội cái vội nước và cái áp suất nó, nó tạo ra sức mạnh như vậy thì ở đây cũng thế khi mà thế giới này không gọi là được mình gom gọn nó lại mình không có chia trí ở ờ, đây là xanh vàng ở đây là cái gì đó dài ngắn cao thấp ở đây là đàn ông đàn bà cái này cái ghét cái kia dễ thương cái nọ là ờ, ngộ cái này nọ lạ là đó cái này đắt tiền cái kia đắt tiền mình dẹp hết mình chỉ còn có tập trung từng thứ một đất đất đất đất đất đất đất, đất niệm hoài mai mốt đất thiền có thể tạo ra đất từ hai bàn tay trắng tạo ra đất là tạo và nghe lại cái gì ta tạo ra cả một ngọn núi tạo ra cả một châu lục bằng cái ý tưởng của mình khiếp chưa khiếp như vậy người ta buông tất cả để được tất cả khiếp như vậy nha nhưng mà nói như vậy thôi chứ không có ai mà đặt thần thông rồi mà hiện tầm đâm tà la để làm vua làm chúa mà không có đâu nhưng mà cái khả năng người ta có thể làm chuyện đó gớm như vậy nha à, cái đó gọi là thiền tưởng nhưng mà cái thứ ba mới ghê tôi quay lại dục tưởng có nghĩa là đem cái hoang tưởng của mình gắn vào cái vạn vật à, năm trong năm trần cảnh gọi là sắc thân khí vị xúc khi mà sống đam mê trong năm cái đó là nó khác cái loại thứ hai nó khác hơn nó biết chán năm trần để mà nó biến mọi gọi là càng khôn vũ trụ vào còn năm thứ đối tượng mà trong 10 thứ đối tượng là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng đấy rồi cái hạng thứ ba mới ghê cái hạng thứ ba thấy rằng đam mê trong năm trần để được cái gì tiếp theo có đắc bao nhiêu cái tầng hiền có sở hữu bao nhiêu cái khả năng thần thông rồi thì sao tất cả rồi cũng có lúc chấm hết hãy còn sanh là còn diệt còn sanh là còn tử có thì phải mất nha do đó cái hạng thứ ba này đó là họ tu tập tuệ quán tứ niệm xứ mà tại sao mà có cái tưởng ở đây là buổi đầu á chúng ta biết rồi để chứng thánh là chúng ta phải thấy cái bản chất của vạn pháp để chứng thánh đó là phải thấy được bản chất nhưng mà cái bản chất đó là phải dễ thấy vậy đã nó bản mà bản chất là cái chất gốc của nó làm sao mình thấy được nó phải dễ Đấy. cho nên buổi đầu chúng ta muốn nhìn xuyên thấu một cái trái xoài chuyện đầu tiên chúng ta phải gọt bỏ cái lớp vỏ bên ngoài nó cái đây nha bỏ cái vỏ bên ngoài thì mới chúng ta mới vô tới cái cái cơm xoài cái thịt của trái xoài cái cái cơm hả cái cái cơm đó chúng ta cơm cơm cơm xoài bỏ cái vỏ mới thấy được cái cơm bỏ cái cơm mới vô tới cái hộp mà bỏ tách cái hộp ra mình mới thấy cái gì ta thấy cái mầm của cái hộp trong đó đó là cái bản chất à, là vậy đó ở đây cũng vậy buổi đầu hành giả tu tứ niệm xứ là phải còn lệ thuộc vào cái hiện tượng của danh sách thí dụ như đi biết là đi ngồi biết là ngồi thở ra biết là thở ra thở vào biết là thở vào tắm rửa đánh răng lau mặt rửa mặt tiểu tiện ăn uống nhai nuốt co duỗi dở bước đạp tất cả đều được ghi nhận sạch sành xanh tuốt tuần tuột không bỏ sót cái gì hết thì toàn bộ cái đó được gọi là quán tưởng nhà cái tưởng của giai đoạn đầu tu quán nó toàn là tưởng hết bởi vì nói rốt ráo làm cái gì mà trong cái pháp chân đế trong cái đệ nhất tật đàn làm gì có cái gọi là đi đứng nằm ngồi hít vào thở ra làm gì có nhưng mà buổi đầu mình phải dựa vào cái tưởng để mà sống trong cái tướng nha yeah. dựa vào cái tưởng để mà thấy cái tướng của danh sách xong chưa đến một cái lúc nào đó khi mà cái chánh niệm thuần thục trí tuệ chín môi thì chúng ta mới nhìn xuyên thấu qua nó chúng ta lúc đó chúng ta thấy không còn đi đứng nữa mà thấy đó là cái sự vận hành của sắc pháp được điều động bởi danh pháp và rốt ráo nhất chúng ta thấy ở đây khổ đế là đang được điều động bởi tập đế cái cái chân của mình cái động tác dở chân nó đều là cổ đế cái ước muốn mà dở chân nó là tập đế đến cái mức đó nó thấy như vậy rồi thấy trong toàn bộ đời sống mình cái giây phút nào cái khoảnh khắc nào mà có cái sự thích thú đam mê đó chính là tập đế ngoài cái tập ra cái, tất cả những cái còn lại đều là cổ đế hết thì từ từ anh giảm mới thấy ồ thì ra đời sống là như gồm cái hai thứ đau khổ và nguyên nhân sanh khổ nguyên nhân sanh khổ tạo ra đau khổ đau khổ là cầu nối là chất dẫn để tạo ra nguyên nhân sanh khổ nghĩa là từ kết quả nó làm điều kiện để nó dẫn tới cái nhân cái nhân là điều kiện dẫn đến quả gớm chưa gớm là gớm chỗ đó đó nha anh em mới thấy như vậy anh em mới thấy toàn bộ đời sống của mình là khổ tập rồi cái từ cái tập nó đẻ qua khổ từ khổ nó đẻ qua tập từ tập nó đẻ qua khổ từ khổ nó đẻ qua tập à, cứ như thế nha ừ, cứ như thế thì buổi đó là rút ráo nhưng mà buổi đầu thì phải xài cái tưởng để thấy cái tướng cái tướng đó là cái vỏ ngoài đó, đó nhớ nha ừ. đi biết là đi ngồi biết là ngồi thở ra biết là thở ra hít vào biết là hít vào co tay duỗi tay à, dở lên đặt xuống tắm rửa lau mặt tiêu tiểu à, ăn uống nhai nuốt cắn à, lừa nuốt tất cả đều biết hết cái đó gọi là quán tưởng chữ quán tưởng trong trường hợp này thôi nha chứ cái chỗ khác mà quán tưởng mà hiểu thì chữ này là tôi không chịu, chịu trách nhiệm nha nhưng trong chỗ này là chỉ nói về ba tưởng nha như vậy đời sống của chúng ta chỉ là cái chỉ là một chuỗi ngày sống trong hoang tưởng ảo tưởng và tới lúc tu hành đắc đạo là chúng ta cũng phải vay mượn cái tưởng một thời gian để dùng tạm và sau cùng lấy nó làm cái bè sang sông qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại không có một cái người nào đầu óc tỉnh táo không tâm thần mà qua sông rồi còn cổng cái bè đi theo thì chưa từng có trong lịch sử của trái đất nha nha cái đó rồi cái đó quan trọng đó cái đó quan trọng nha đó phải nói cái này tài tưởng là phải nói như vậy đó ừ, rồi tiếp theo chúng ta học kinh ờ, kinh gì ta á alo kinh ờ, tiếp theo là kinh 75 là kinh khổ ừ, kinh khổ kinh khổ 75 nội dung y chang nội dung y chang nội dung y chang y chang như 74 thông qua học cho nó lẹ tôi cũng không còn sống bao lâu nữa làm ơn uh, nhanh nhanh dùm đi nha ờ, không có nói đùa đâu nghe mệt lắm rồi rồi qua 76 kênh 76 kênh 76 thì ở đây Phật dạy là có sáu cái thứ phiền não mà mình phải bỏ mình mới có thể chứng ngộ la hán chứng ngộ cái quả vị giác ngộ được à, cái này chỗ này mà không có pali không có chú giải là chỉ có chết rồi cái gì biết không rồi sáu cái thứ ngã mạng là cái gì của hình vô bóng một là ma ná thôi ma ná là sờ bàn sờ bàn ai viết giùm tôi tôi mệt tôi tôi không có viết nha tôi đọc được rồi nha một mana là sờ bàn có nghĩa là tôi đâu có thua gì ông đó đâu ông đó đâu có hơn gì tôi đó đừng gọi là so bằng cái ngã mạng đó cái cái thứ hai nữa gọi là ô mà ná có nghĩa là mặc cảm hay là tự ti uhm. Ừ. cái chữ cái chữ ô mà ná đây đó tiếng hán gọi là ti mạng nhưng mà mình, mình nói theo ngôn ngữ của mình đó, là mặc cảm là tự ti nhớ nha cái ma ná đây là so bằng có nghĩa là tôi đâu có thua ông đó ông đó đâu có hơn gì tôi thì đó gọi là so bằng à tôi ông đó bằng nhau mà ừ, tôi đâu có thua gì ông đó ông đó đâu có hơn gì tôi đó gọi là so bằng còn cái thứ hai là ô ma ná là gì ta là mặc cảm là tự ti nha cái này tôi khỏi giải thích nha trong râm này mà bắt tôi giải thích cái mặt cảm với tự ti nữa thì thôi tôi hết phương rồi nha hết phương luôn vô phương luôn á ừ, mặc cảm tự ti là nó gọi là so thua nha gọi là so thua tôi biết mà tôi biết là tôi không có bằng quý vị ông đông hơn tôi xa lắm mình biết người ta hơn mình nó khác còn mà mình có cái sự so đo đó để mà mặc cảm để mà tự ti thì nó lại là chuyện khác hai cái này nó khác nhau xa lắm nha ừ một cái là nhận xét nhận thức cùng một cái là so đo so sánh như vậy thì ma ná đây có nghĩa là so bằng còn cái ô ma ná đây đó là mặc cảm hay là tự ti cái thứ ba là cái gì ta cái thứ ba là apima ná có nghĩa là so hơn có nghĩa là tôi hơn nó là cái chắc ông đó là tôi làm gì bằng tôi nha yeah. cái mình thấy mình hơn người ta đó ma ná là so bằng ô ma na là tự ti mặc cảm a tí ma na nó là tự đại tự tôn tự kiêu à, tức là ông đó là sao bằng tôi tôi hơn ông là cái chát luôn đó, nha đó là a tí ma nè rồi tiếp theo là a ma ná là sao a ma ná là sao ta atima ná trong chú giải nó ghi rất là rõ a ma ná trong nó ghi là a ta ừ, athigatama nè a ta athigatama nè thiết Athikata ở đây có nghĩa là sự chứng đắc nhớ nha Athikata ma năng là sao có nghĩa là nhầm tưởng mình đã đắc chứng thiền định đạo quả thì gọi là tăng thượng mạng nhớ nha alo các vị viết dùm tôi á à, ma nát là tăng thượng mạng có nghĩa là hiểu lầm mình đã chứng đắc thiền định và đạo quả nha hiểu lầm á hiểu lầm mà mình đã chứng đắc thiền định và đạo quả ừ. rồi Atiman đó cái này gọi là tăng thượng mẹ cho nên trong cái giới bổn thì kheo đó trong giới bổn thì kheo có cái điều bốn bất cùng trụ thứ tư trong đó có cái gọi là anh nhất ra Atiman nè có nghĩa là vị tỳ kheo gọi là tự nhận mình đã đắc chứng pháp thượng nhân gồm có thiền định đạo quả thì phạm bất cộng trụ nhưng mà anh nhất ra thì mà nè ngoại trừ trường hợp tăng thượng mạng à, làm ơn ở đây ai ai ai trong room mà giỏi lấy dùm tôi trong giới bổn thì kheo lấy dùm tôi bậc cộng trụ thứ thứ tư cái bỏ ra đây dùm tôi không có công đức vô vô lạng đó vô lạng công đức nha ai giỏi người ta vô google đánh cái cái cái gọi là pa, cái là chattaro parajika ha lấy những cái bất cộng trụ thứ tư của tỳ kheo đó, trong đó có cả là anh nhất ra atima nè tức là ngoại trừ ra tăng thượng mạng tức là do hiểu lầm á tu rồi thấy sẽ lúc này nó mát lạnh nè à, mình tu rồi mình thấy sẽ lúc này nó mát lạnh nè ừ, mỗi lần ngồi cái nước người nó rừng rợn rợn đã lắm Tôi thấy người nó nhẹ hiệu làm như nó sắp bay vậy đó mà giờ mình làm như nó sáng sáng chắc hào quang giống gì này rồi đặt cái chắc rồi nha khi mà mình tưởng mình đắc thiền đắc thông đắc định tưởng mình mình đắc đạo đắc quả mình tưởng như vậy đó thì đó gọi là tăng thượng mẹ nha Rồi. cái tiếp theo nữa đó gọi là tôi vừa nhìn bản chú giải này đây bản chú giải này. tôi vừa nhìn để mà tôi tôi tôi tôi, tôi giảng cho bà con nghe nha ừ. tiếp theo đó là à, mà nó là thâm phát thâm phát đây trong chú giải nói rất là rõ tham má ở đây là cái gì ta tham má đây là tham hành cái cô đó mà đi đấy thật ta và băng có nghĩa là cái thái độ cái cái trạng thái mà gọi là quan cố lì lợm bực mình á do bực mình rồi cái cái là là cái là trong đây cái là cô thắt à, cô thắt ma nì nhí thắt ta pha quan thắt ta là cứng đầu thắt ta là cứng đầu à, cái cứng đầu mà nó nó xuất phát từ cái mà mình nổi giận với nổi điên lên đó khi mình điên lên cái mình đổ lì ra đó bây giờ có ngon thì nhảy vô đi nha các vị còn nhớ cái chuyện mà tôi kể hoài là thằng nhỏ vô chùa nó phá nó hái trái cây rồi bị ông sư trụ trì ông la mà con nhớ đó không ta á lù rồi nó chạy về nó mét với, với ba nó ba nó chạy vô mới nói thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy sao thầy chửi đó nó, nó tôi chưa chửi ai thôi nó thầy đánh nó cũng chưa bần tăng cũng chưa chửi ai chưa đánh này nó thầy liệu thầy đó nó bần tăng cũng chưa ngán ngay đó. đó thì cái trường hợp đó là thành ra là thâm há là vậy đó có nghĩa là ông đã ép ông thầy lên tới nước ba rồi nước một rồi thầy đừng thầy nhớ đừng chữ đó bần tăng không chữ ai bần tăng không đánh ai rồi ông bố nó là thầy liệu thầy đó thì ông lúc ông thầy mở đi nó nhưng mà bần tăng cũng chưa hề nghe nghe ai muốn là bằng tăng xử luôn nha ừ. thì cái đó được gọi <laughs> được gọi là thâm phát có nghĩa là cái cái là đổ lì rồi đó tập điên nó điên đến mức mà nó tới đỉnh là nó đâu đủ lì đừng có trách nha rồi rồi như vậy là gọi là thâm phá tức là ngoan cố lì lợm nha rồi tiếp theo nữa gọi là át tí tí ba tầng à, đồng chú giải mới giải thích thế này gọi là hinasa hinohamasmi tima ở đây nó có hai trường hợp ở đây nó có hai trường hợp muốn giải thích cái thứ sáu này là mình phải quay làm cái chuyện khác ngã mạng nó có hai trường hợp một là giác thà có mà nè giác thà quá mà nè tức là như thật mạng có nghĩa là so sánh đúng sự thật thua biết là thua à, thua biết thua thì mình nghĩ là thua mà bằng mình nghĩ là bằng nói chung là cái có cái ý so sánh trong đó nhưng mà đúng sự thật đó gọi là cho thà qua mà nè còn đợt thứ hai là á giá hà quá mà nè tức là hư ngụy mạng có nghĩa là ngã mạng nhưng mình nó sai sự thật mình thua người ta nhưng mà mình tưởng mình bằng người ta mình tưởng mình hơn người ta đó mình thua mà mình tưởng vậy gọi là mình bằng người ta mà mình tưởng mình hơn người ta đó các trong room có hiểu không ta alo có bị còn nghe không ừ. đó thì ở trong đây cái thứ ba đó phải cái thứ ba không ta không cái thứ hai cái thứ hai ô mà ná ô mà ná ô mà ná ở đây nó thuộc về gọi là á giá ha mà ná có nghĩa là mình nghĩ mình thua thôi chứ chưa chắc là mình thua nhưng mà riêng cái thứ sáu này là trong chú giải ghi là hi nasa đó hi nasa lặp lặp lặp lặp lặp <coughs> có nghĩa là mình thua thiệt và mình biết mình thua thiệt đó cái thứ sáu này cái gì định cái thứ sáu này là nó nó cái thứ sáu thứ sáu là giác à, wow bây giờ có hiểu chưa ta alo quý vị hiểu không rồi đó vậy đó à, có nghĩa là đó một cái người mà còn mới mà mình nghe thấy ủa sao cái sáu pháp này nó ghê nó đâu đâu có gì đâu ghê gớm mà, mà nó ghê chỗ nào mà tại sao mình đức phật này dạy lại không bỏ sáu cái này thì không có chứng thánh được à, mình thấy đâu có gì đâu thấy cũng đâu có gì đâu ghê gớm nói vô là phải có vô minh tà kiến tham ái sân si rồi tùm lum nó mới ghê còn sáu cái này mình nhìn thấy đâu có ghê ta phải không mình nhìn trong thấy đâu có gì đâu ghê tức là so bằng so, so tua rồi trong đó có cái hiểu lầm là tăng thượng mạng rồi có trong đó có cái lì lì mân cố con chút nữa thôi chứ làm gì mà ghê đến mức mà, mà cản trở cái đạo quả giải thoát dạ thưa nó quả như mình nghĩ đâu bởi vì khi mà ta còn sống trong ngộ nhận ta thấy mình còn là cái gì đó ừ. do tham ái và tà kiến khiến ta thấy mình á à, là quan trọng á thì mới có cái ý niệm so sánh wow. cho nên ở đây mình thấy rõ ràng không hề đức phật không hề nhắc gì đến những phiền não ghi gớm như chúng ta đã biết mà ngài chỉ nói ba cái mạng ba cái so sánh này thôi nhưng mà tại sao nó lớn chuyện là bởi vì mấy cái ông này ông đi ra từ hai cái phiền não là cực kỳ nguy hiểm và quan trọng đó là tha mái và tà kiến mà tha mái và tà kiến ở đâu thì vô minh nằm ngay bon đó, đó. À, vô minh tức là vô minh trong bốn đế đó không biết rõ mọi thứ là khổ không biết rõ rằng đam mê trong khổ chính là con đường dẫn đến khổ muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa sống bằng ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ chính vì vô minh trong bốn đế cho nên người ta mới có tha má và mới có tà kiến là hiểu sai nha rồi chính vì vậy đó chính vì có cái tha má và tà kiến nó mới hiểu sai rồi từ cái từ đó nó mới có cái ngã mạng nó mới ra cái ngã mạng là nó mới có so bằng so hơn bởi vì từ nãy tôi nói rồi chính cái tha má và tà kiến nó khiến cho mình thấy mình là quan trọng mà hãy khi mình thấy mình là quan trọng thì cái đối tượng trước mặt mình dứt khoát là lớn chuyện thì vì sao vì mình nghĩ mình là một con người nào đó một chúng sanh một cá thể nào đó và cái tên mà nó tấn công mình nó cũng là một cái cá thể nào đó mà lẽ ra mình nên hiểu rằng trên đời này không hề có một cái ai là cá thể hết tất cả là sự lắp ráp sự ghép nối mà thành không giả lập mà nên chứ không có cái gì mà mà đơn thuần mà, mà, mà massive là solid là pure hết không có không có cái gì là pure không có cái gì là solid không có cái gì là massive không có cho nên nếu chúng ta nhớ bên Mỹ nó có một cái câu rất là hay mà tôi nói hoài mà tôi nhục luôn tất cả người Mỹ đều biết câu này United we stand các vị có hiểu câu này không United we stand cái câu này người Mỹ họ hiểu theo cái ý của họ đoàn kết thì tồn tại đó đoàn kết thì tồn tại nha ừ, đoàn kết thì tồn tại nhưng mà cái câu này hiểu trong cái a thì đàm nó hay không có tưởng tượng nổi là sao cái câu này nếu mà hiểu thì a thì đàm á united we stand có nghĩa là gì là đời sống của chúng ta chỉ là sự ráp nói thôi do cộng là các mòn cộng lại các cái sự rời rạc các cái mối mối men rời rạc mà nó hình thành nên cái gọi là chúng ta nó hình thành nên cái gọi là we us và our có hiểu không ta á alo do cộng lên mọi thứ do cộng lại tất cả những cái rời rạc trong tâm sinh lý cộng lại những thứ thiện ác buồn vui mà chúng ta mới hiện hữu cho nên cái chữ United We Stand nếu mà hiểu theo người Mỹ thì họ hiểu rằng đoàn kết thì sống nhưng mà hiểu theo a thì làm nó hay tam giác luôn nó quá hay yeah, nó hay dữ lắm nó hay dữ lắm quý vị biết không nó hay vô cùng tận quý vị già nó hay lắm nó hay đến cái mức mà coi như đó là tôi tôi tôi tôi tôi muốn tất cả gọi là phật tử mình đều gọi là đeo một cái lá cờ mỹ trên ngực bởi vì sao vì tất cả chúng ta đều là United States United States nghĩa là sao ta Hello United States có nghĩa là sao? Và tất cả chúng ta đều là đều là những cái rời rạc được ghép nối nên thành ra ông A bà B ông C bà F có trong trong cái hiểu tôi nói gì không ta alo tất cả có hiểu không cái ở đây không được dịch là Trung Quốc mà chúng ta phải dịch là đồ ráp United States có nghĩa là đồ rác state có nghĩa là các tiểu bang state nó có nhiều nghĩa đó nó có nghĩa là quốc gia mà nó cũng có nghĩa là tiểu bang mà United States ở đây mình đừng có hiểu là hiệp Trung Quốc mà phải hiểu rằng đồ ráp chúng ta là đồ ráp nha yeah. cho nên nó chúng ta không có cái lá cờ nào đáng để chúng ta gắn là áo bằng lá cờ Mỹ và cũng không có cái hình phật nào mà đeo lên ngực nó hay bằng cái thánh giá vì sao vì cái thánh giá nó, nó chính là cái chữ ai bị gạch ngang tu là phải vô ngã vị tha tu hành là vô ngã vị tha ok cho nên cái, cái thánh giá bên kia đó là cái cái cái cái red cross đó là nó là cái cross mà chỗ mà mà mà gọi là thập giá là cái nơi mà Chúa thọ hình chịu nạn để trả cái cái cái tội tổ tông cho loài người nhưng mà bên đạo Phật mình cái thánh giá nó không hề có nghĩa về cái thánh giá là đạo Phật là xóa đi cái chữ ai thấy không Đây là chữ ai tiếng Anh là ai là tôi mà mình tu là mình xóa cái chữ ai đi các vị có hiểu không ta á lu có cái người liên xô đồ đi vô các vị rước ra ngoài dùm á lu các vị bỏ cái tên người liên xô ra dùm đi ok rồi bây giờ các vị hiểu chưa có nghĩa là các vị nghe đạo tôi biết các vị thành như ra những người giống như vừa phản quốc mà vừa ngoại đạo thế nào cũng có người chửi tôi tôi biết ngày cái ngày nào trong thời gian mà làm mấy calama đó nó, nó chửi tôi biết tôi hỏi nhắc tôi đến tên tôi còn nhiều hơn hỏi nhắc tên của ông già nữa ngày nào cũng gọi thầm tên tôi với tranh ngày nào biết ai biết cái thế lực mờ ám vô minh nào biết thì thế nào ngày mai cũng mấy người nó lôi rồi đánh chửi nó nói ổng lên ổng giảng ổng kêu gọi phản quốc và phản đạo phản quốc là ông kêu là mà không có màu cờ nào mà hay hơn cờ mỹ hết à, đó là cái thứ nhất cái hai là ông còn kêu đừng có đeo tượng phật mà đeo cái thánh giá mà họ quên cái phần mà ghi chú của tôi ghi chú ở đây chữ thánh giá cái thánh giá này có nghĩa là mình tu là mình xóa cái ai đó xóa cái chữ ai đi nha nhớ cái chữ ai đó xóa đó, đó đây cả như vậy ừ. cho nên các vị biết không các vị biết không cái đôi khi tiếng mỹ nó không hay hơn tiếng việt nam tiếng mỹ nó có chỉ có chữ quy thôi quý vị chỉ có chữ quy thôi trong cái tiếng việt nam mình có hai cái chữ chúng tôi và chúng ta nếu mà nói rốt ráo đó, thì đạo phật là thế này chúng ta phải tu đến một cái lúc nào đó chúng ta chỉ còn dùng cái chữ chúng ta và đừng bao giờ xài chữ chúng tôi khi chúng ta nói đến chữ chúng tôi thì chúng ta còn phân biệt đây và đó bỉ và thử chủ và khách các vị nghe kịp không chúng ta tu đến một ngày mà chỉ còn là chỉ chúng ta thôi cái chỗ này thằng mỹ nó cắn răng nó dịch không nổi mỹ không có tài nào mà dịch được cái chuyện này hết trong rừng có hiểu không ta á lù các vị có phân biệt được chúng tôi và chúng ta không khi tôi nói chúng tôi thì có nghĩa là tôi còn phân biệt bỉ thử tôi là người nói và đối tượng tôi là người nghe nhưng mà khi mà nói chúng ta có nghĩa là thiên hạ đại đồng tất cả vũ trụ gian sơn quý về một mối các vị nghe kiểu không ta lúc đó không còn cái sự phân biệt nữa quý vị à nó hay dữ lắm luôn các vị biết không nếu mà biết đạo rồi nó hay dữ lắm lời phật hay không có tưởng nổi ok mà khi nào anh còn sống trong cái phân biệt bị thử đây và đó trong và ngoài chủ và cách thì ngày ngày đó anh vẫn còn đau khổ và ngày đó anh vẫn còn sanh tử là vì sao vì không chỉ đơn giản so sánh mà là sanh tử mà chính vì hai điều điều thứ nhất cái gì đã dẫn đến sự so sánh ấy dạ thưa một tham ái và tà kiến đó là một chuyện thứ hai từ cái, cái nhân và cái quả của cái ngã mạng nó quá kinh khủng này thứ nhất cái nhân của ngã mạng là tham ái và tà kiến còn cái quả ngã mạng là gì là từ cái ngã mạng đó anh mới bắt đầu anh làm tùm lum chuyện anh bảo vệ màu cờ sắc áo anh bảo vệ cái tôi của anh anh bảo vệ dòng tộc của anh anh bảo vệ tài sản gia đình của anh anh bảo vệ tên tuổi mặt mũi sĩ diện của anh bảo vệ từng sợi tóc từng cái móng tay từng bộ phận cơ thể của anh anh bảo bảo anh anh nên vì cái những ngã mạng mà anh phải tìm cách giữ gìn lại cái hình hài mấy chục kilo này của anh và anh coi đó là toàn bộ càng khôn vũ trụ vậy có nghe kịp không cái ngã mạng nó lớn gì cái chỗ là cái người cái nguồn mà sinh ra nó là tha mái và tà kiến mà cái quả của ngã mạng cái mà cái hệ quả hệ lụy mà ngã mạng dẫn đến ấy, là toàn là chúng ta bậy công mà tất cả chúng ta trong room này đó mà có phản ứng gì đi nữa trước sáu trần cảnh đều là do ngã mạng hết các vị có nghe không ta á lù các vị có nghe không rồi ok Ây da, đó nó lớn chuyện như vậy đó quý vị, nó lớn chuyện lắm chứ phải không nha. Rồi. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta? 65 giảng xong rồi. Bây giờ 65 66 giảng xong rồi. <clears throat> rồi qua tới cái 7. Ừ, qua tới cái 7 cái này cái bẫy này nên là bà con đúng ra <clears throat> tôi tôi bàn bà con mới có có chịu hay không chứ tôi thấy cái nào mà bà con tự đọc hiểu thì thôi dẹp tôi tôi khỏi có giảng mệt lắm các vị hiểu không có hiểu không ta cái nào mà quý vị gọi là <coughs> như cái này là quý vị gọi là là đâu có gì đâu khó hiểu cái kinh 70 77 ờ, không ta 77 đúng rồi 77 sáu cái pháp này nè sáu cái phương pháp này mình nếu một người mà không có lìa bỏ được thì không có tài nào mà chứng thành được hết trơn sáu cái này là cái gì thứ nhất là thất niệm thất niệm thứ nhất là thất niệm Đã chưa thất niệm là sống không chánh niệm tôi nói của các bà con không biết là bao nhiêu lần từ vô thủy luân hồi đến nay từ vô lượng kiếp tái sanh đến nay chúng ta sống y chang như là cái xác chết vậy đó như là sao có nghĩa là chúng ta là đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt chúng ta không có nhớ mình đang làm cái gì chúng ta chỉ là cương thi thôi nha kể từ bây giờ chúng ta phải nhớ rằng là lúc nào tôi không có chánh niệm thì giây phút đó tôi là cương thi mấy trong trong cái hiểu cương thi không cương thi là cái cái cái cái cái cái ờ, cái cái, cái, cái, cái trường hợp mà sát người chết rồi bị theo bên tạo nói là ma nhập gọi là bị mấy thị bùa điều khiển cho cái xác nó dựng lên rồi nó, nó, nó dựng thẳng người lên rồi hai cái bàn tay nó xỉa thẳng về phía trước vuông góc với thân hình nha vuông góc với thân hình rồi nó nhảy cà xôm rồi xôm nhảy cà tưng cà tưng nó gọi là cương thi thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ trở thành những cương thi có nghĩa là chỉ có nhúc nhích di động chứ chúng ta không có biết cái gì trơn nha không biết gì trơn nha cái niệm nó lớn chuyện lắm à, không có chánh niệm là chúng ta sống như vậy mà chính vì không có chánh niệm không biết cái gì nó đang diễn ra nó đang xảy ra nó đang hoạt động chính vì không biết cái cho nên là cái cơ hội cho thích và ghét là coi như đầy dẫy nha người sống có chánh niệm tôi nói theo ngoài đời là sống có chừng mực có ý tứ thì luôn luôn sống trong sự kiểm soát nha còn là thiếu chánh niệm rồi là chúng ta luôn luôn bỏ ngỏ cái nội tâm của mình mà các vị nghe cái chữ bỏ ngỏ là, là dễ sợ lắm bỏ ngỏ là không còn kiểm soát không còn quan sát không còn kiềm chế không có nằm ở trong cái tầm ngắm tầm nhìn của mình nữa đừng gọi là bỏ ngỏ nha thì cái thất niệm á, niệm nó là gốc gốc của gọi là các cái thiện pháp như là trong kinh thức giác chi đức phật đã dạy cái đỉnh cao của thiện pháp là trí tuệ đúng nhưng ở trong thất giác chi không thì có lúc cái trí tuệ nó đóng vai trò chủ đạo có lúc nó là nó lùi xuống còn thứ yếu nha có lúc nó lùi xuống còn thứ yếu riêng chánh niệm thì không vì sao vậy vì trí tuệ có lúc nó nó trồi hiệu sụp có lúc nó quá mạnh có lúc nó quá yếu nhưng mà riêng chánh niệm thì không chánh niệm là cái giác chi duy nhất không bao giờ bị dư không bao giờ bị dư nhớ nha sắc bách chỉ cần fasting ừ, cho fix away sabbatical cái này các tỳ kheo riêng cái niệm giác chi là nó nó gọi là nó cần thiết trong mọi lúc thí dụ như ngày dạy nó khi nào cái tâm mình mà nó bị tiêu cực nó bị xuống dốc không nó bị xa đà nó, nó bị yếu đuối đó thì mình nên dùng ba cái giác chi là trạch cần hỷ để kéo nó lên là à, mà khi nào mà nó bung sung mà nó coi như nó bung sung là nó, nó, nó lừng lẫy quá đó mình muốn kéo nó xuống thì mình phải dùng cái tỉnh định xã à, tỉnh giác chi định chi xã chi riêng niệm giác chi là đặc biệt cần thiết trong mọi tình huống mọi tình huống nha nhớ cái đó là quan trọng bởi vì mà bởi vì niệm đi nó chánh niệm chính là người gác cổng dầu thời chiến hay thời bình dầu nhà dân hay cửa quan thậm chí trong tử cấm thành thì cái người gác cổng luôn luôn là quan trọng là vì sao là vì ông bà xưa đã nói cổng thành gác thành trăm năm không có giặt quên gác một đêm liền có giặt biết đâu ra muốn nghe câu này không ta gác cả cổng thành gác thành trăm năm thì không có giặt mình cứ gác mình cứ tới giờ đổi phiên vậy đó mà không bao giờ thấy nhưng mà bỏ một bỏ gác một đêm liền có giặt cái câu này rất là quan trọng tôi nhắc lại lần nữa gác thành trăm năm thì không thấy giặt nào tới hết nhưng mà thử bỏ có ngon bỏ một đêm đi là giặt nó ập vô liền nha cái cơ thể mình cũng vậy ăn uống không thuốc men sinh hoạt vận động phải thật là cẩn thận khi gì cẩn thận như vậy thì biết cái bệnh nó đi đâu mất tiêu à mà chỉ cần các vị lơ đễnh thiếu kiểm soát trong vòng một tháng là nó nó lòi ra đủ thứ bệnh để chẳng thiệt ngộ lắm mà nó trốn ở đâu mình biết à, tôi biết có trường hợp của ông nó là ông khám bệnh định kỳ ấy, cứ là 6 tháng đi lần 6 tháng đi lần có một lần đó lần cuối cùng trong đời của ông không ông ở bên mỹ lần cuối cùng ông vừa khám lần định kỳ cuối cùng khám xong xuôi quay về hai tháng sau bệnh nó phát mà ông ông thì thấy nó kỳ kỳ vậy đâu ông đi bác sĩ gia đình thôi Ờ, mà ông trước khi đi bác sĩ gia đình thì ông cũng phải đợi nó quá trời ông mới chịu đi chứ ông nghĩ mà mới đi khám định kỳ đi chụp ờ, tùm lum thử đàm phân ờ, máu nước tiểu rồi tùm lum hết rồi bây giờ làm gì có bệnh và nghe kỳ kỳ chắc cũng tại ăn uống tại thời tiết mấy bà ông nghĩ vậy đó nhưng mà không ngờ ông không ngờ tôi lúc ông nghe nó kỳ quá đi mới là đem đi bệnh viện là coi như là nó đã quá muộn màng tôi nhớ cho nên nó ngộ vậy đó cho nên giữ thành trăm năm không có giặt mà quên gác một đêm giặt liền đấy à, cái chánh niệm nó lớn chuyện như vậy đó quý vị nha lơ đễnh là chết liền ừ. rồi cái thứ hai là cái gì ta cái tiếp theo là không phòng hộ các căn tôi nội trong kinh nói thế này chúng ta đó sáu căn của chúng ta đó giống như sáu con thú vậy đấy Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà mình đem con cá con chim con tròn, con rắn con chuột không? mình dồn chung một chỗ thì ngài nói là con cá nó luôn luôn có khuynh hướng tìm về với nước tìm về với nước mà con chim nó khuynh hướng là bay lên trời cao à, trồn cáo thì sắp thích là lầm bụi mà rắn rít thì thích là hang hóc không chỉ cần mở cái cái cái cửa tròn, cửa cửa cửa chờ cửa chuồng mở cái cửa chuồng ra một cái thì cá nó về nước mà chim về trời liền cũng vậy sáu căn của chúng ta luôn luôn trong tình trạng à, hướng đến gọi là sáu trần bây giờ các vị muốn biết cái đó có hay không các vị nhắm mắt lại đi mắt thì nhắm ha nhưng mà lỗ tai các vị là nó dẫu là nó giọng là nó nghe lỗ mũi mình thấy như vậy đó chứ còn lúc đó mà nghe cái cái mùi gì đi nghe là nó biết liền nha <clears throat> ý là cái đầu mình coi như là làm việc liên tục coi như sáu căn luôn luôn trong tình trạng chật chờ để mà theo đuổi sáu trận nhớ nha ừ. đó là điều thứ nhất điều thứ hai chỉ cần không có chánh niệm để mà mà gọi là thu thúc đủ căn ha không có niệm mà không có trí ha thì coi như là một giây phút mà lơ đễnh không thu thúc đủ căn một là chúng ta sẽ phải gặp cái mình ghét hai là phải gặp cái mình thích cái bị yên tâm cái chuyện đó chính xác một trăm phần trăm nha chỉ cần sáu căn không có đường thu thúc thì nó là trong từng phút nó sẽ phải đối diện với cái mình thích và cái mình ghét thích mà không được là khổ ghét mà tránh không được là khổ đã giảng rồi nha đã giảng rồi, đã giảng rồi. thích mà không có được là khổ mà ghét không tránh được là khổ nhớ cái đó cái đó quan trọng lắm nha cho nên cái thu thúc lục căn ngoài cái chuyện là an lạc hiện tiền nó còn là cái điều kiện tốt nhất để mà chứng thánh là vì sao khi mà anh tu túc lục căn anh mới có dịp anh thấy anh là đồ ráp anh tu túc lục căn anh mới thấy ờ, cái ý nghĩa rốt ráo của bốn đế mà ở đây rõ ràng nhất chính là khổ và tập đế nha chỉ có thu thúc lục căn quan sát cái hoạt động của sáu căn trong từng phút chúng ta mới có dịp thấy được cái giáo lý bốn đế một cách rõ ràng nhất các vị mới thấy đây là khổ nè đây là nhân dẫn đến khổ tôi nhắc lại một lần nữa rong chơi nhiều lắm thì cũng nửa đời thôi bây giờ phải chuẩn bị tới cái chết nha làm gì làm phải chuẩn bị tới cái chết nhớ hoài cái này bắt đầu từ cái tôi thuốc căn mà tôi quẹo qua cái chết là bởi vì tôi muốn bổ sung vô đề tài đó thôi nửa đời theo đuổi sáu trần tôi cho là đã đủ rồi nha bây giờ đến cái tuổi này nếu mình đã 50 thì mình đã đi hết 2 phần ba đường rồi nha tôi nói không biết là bao nhiêu lần một tờ trăm đồng không mình đổi ra năm tờ hai chục một tờ trăm đồng đổi ra năm tờ hai chục thì giá trị của mỗi tờ hai chục ấy hoàn toàn giống nhau có đúng vậy không nghe nè các bạn nghe lại nha lấy tờ 100 đổi thành 5 tờ 20 thì giá trị của từng tờ 20 ấy à, hoàn toàn giống hệt nhau có đúng vậy không ta năm tờ hai chục đồng giá trị giống nhau nhưng mấy chục năm trong đời của chúng ta nếu chúng ta chia nó ra thành mấy đoạn 20 gọi là 15 thôi là chia 15 cho nó dễ nha mình chia thành ờ, gọi là uh, lần đi năm lần 15 đi thì cái giá trị của mỗi độ ẩn 15 nó khác nhau các vị phải đồng ý với tôi chứ nó không giống như, như mấy cái tờ đô la tại sao vậy vì 15 năm đầu đời mình không biết cái gì hết xem chưa đó 15 năm tiếp theo tức là tuổi 30 thì chúng ta bôn ba rồi chúng ta có quyền lực chúng ta may mắn chúng ta có vợ đẹp con ngoan chồng giỏi không chúng ta hưởng thụ thì tới cái lúc mà 60 đó, thì coi như cái 15 năm cuối đời nó không có thể có giá trị giống như 15 năm trước được hiểu 15 năm đầu đời là sao em được 15 năm cuối đời là chỉ có bệnh chỉ có khổ chỉ có buồn chỉ có tuổi thôi nhớ nha tôi nhắc lại một lần nữa đó là năm tờ hai chục luôn luôn có giá trị giống nhau nhưng mà mỗi một chặng 15 20 năm trong đời mình giá trị hoàn toàn khác nhau đừng nói rằng tôi còn 20 năm nữa sai biết bởi vì nếu năm nay mình đã 50 thì 20 năm cuối đó cái giá trị nó đâu có được như là cái hội mà mà 20 tới 40 40 tới 60 đâu có gì nó đâu có được đó không có đâu có giống như vậy bởi vì 50 là bắt đầu giai đoạn xuống đầu rồi đau hiu rồi nha là bắt đầu nó tụ từ từ từ từ từ từ xuống đó cho nên tại cái chữ thu thuốc lục căn này là gì do nhiều đời sinh tử chúng ta có cái tập khí phiền não chúng ta mang thân người chúng ta có cái nhu cầu ừ, trước năm trần có nhu cầu với năm trần không do mang thân nhân loại à, chúng ta có những cái nhu cầu vật chất mà ở cái loài súc sanh nó không có thì như ăn ngon mặt đẹp súc sanh nó mới có là súc sanh chỉ ăn có một món ăn hoài à, không rồi là chư thiên họ cũng không có những nhu cầu như mình chư thiên họ không có, có nhu cầu mà nhà cao cửa rộng rồi là xe cổ hoành tráng hào nhón mà không có bởi vì sao vì trên chư thiên phước mình nên nền tảng phước mình tới đâu thì mọi thứ nó có sẵn như vậy không cần phải đấu tranh vật lộn kiếm tìm như mọi người do đó trên chuyên trên chư thiên họ không có cái gọi là nhu cầu là vì sao vì sanh lên đến cái gì có là nó có rồi từ đó cho tới ngày họ chết họ, họ có cảm giác là cái đó nó đã có sẵn giống như là trời đất trăng sao giống như dưỡng khí vậy đó mình không gọi đó là nhu cầu để mà mình theo đuổi được nha đó. cho nên chính vì mang thân nhân loại mình có đủ thứ nhu cầu và từ đó mình mình được hạnh phúc khi những nhu cầu ấy được à, thỏa mãn và mình đau khổ khi những nhu cầu ấy không được giải quyết thỏa đáng các vị nghe kịp không đấy Ờ, phải thấy được cái đó mà chúng ta thấy rằng những cái gì trong năm trần mà chúng ta thích hoàn toàn đó là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống chứ tự thân những cái thứ đó nó không có cái giá trị tuyệt đối nha có có loài nó thích ăn phân người có loài nó thích ăn máu tươi nó liếm thịt sống nha có loài nó thích ăn trùng dế côn trùng có loài nó thích ăn lá cây củ rễ cái con người mình thích ăn cái loại ăn những thứ mà không giống như cái loại khác rồi cái người trong cái đám loài người đó là người Nhật ăn khác người Tà người Tà ăn khác người Thái người Thái ăn khác người Việt người Việt ăn khác người Ý nghĩ ăn không giống người Pháp đó đại khái như vậy đại khác chúng đỉnh chúng đỉnh hoặc là khác nhiều khác ít thôi nha thì điều đó cho thấy rằng cái mình thích cái cái sở thích của mình ở trong năm tầng nó, nó làm cái gì đó rất là lừa phỉnh nó không có giá trị tuyệt đối à. Ờ, và chưa kể là do cái tấm thân sinh lý này còn mang cái thân này thì chúng ta còn bị đói còn bị lạnh lại còn bị ngứa còn bị nhức mỗi tê buốt chính vì đói khát lạnh nóng nhức mỗi tê buốt cho nên chúng ta mới nảy ra các thứ nhu cầu nha và chúng ta cũng biết rằng trên đời này vốn dĩ không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi nha chỉ có giải pháp cho đau khổ khi mà một cái nỗi khổ niềm đau được giải quyết mình bèn gọi tên cái cái cái giây phút đó là hạnh phúc ngứa là khổ giải được giải quyết được cái cái ngứa đó mình bèn gọi nó là đã là sướng nha ừ. đói là khổ bây giờ mình kiếm cái gì mình ăn vào thì cái đó là cái ăn đó là giải pháp cho cái đói nhưng mà mình gọi tên cái ăn đó là hạnh phúc mình lạnh quá không mình lạnh quá mình mới có cái gì đắp vào Đấy, khi mình đáp vào cái khổ cái lạnh nó được giải quyết mình bạn gọi đó là ấm êm là hạnh phúc đấy mình nực quá mình xài quạt máy mình xài máy lạnh cái nực nó được giải quyết mình bèn gọi đó là sướng là mát ok ừ. hiểu được như vậy đó hiểu được như vậy đó quý vị thì mình mới có khả năng thu thuốc lục căng chứ còn nếu mà mình thu thuốc lục căng là vì trong kinh nói vậy trong kinh Phật dạy nó vậy ráng thu thuốc cho có phước không thu thuốc được có tội là không được tu mà cái kiểu mà nén như vậy đó là không được mà phải hiểu tại sao theo tôi được biết có một khác biệt rất lớn giữa hai nền giáo dục tiên tiến và giáo dục chậm tiến cái nền giáo dục chậm tiến là nhồi sọ là tẩy não là nhồi nhét thích em thích em phải học thuộc lòng thì thầy cô mới chấm điểm cao cho em nha nhưng mà nền giáo dục tiên tiến là sao họ không có tập trung học tủ họ không có tập trung học thuộc lòng mà chỉ là khơi mở gợi ý ở đây cũng vậy lời dạy rất là dạy của phật rất là là minh triết và không có đề nghị mình tu cái kiểu mà nhồi sọ con phải vậy con phải vậy và chứ không phải hiểu tại sao con làm như vậy nha yeah Ok, tôi bữa nay tôi mệt là cho tôi nghỉ đi nha rồi ngày mai tôi sẽ quay lại với các vị hôm nay là thứ mấy không biết nè quên bữa nay giảng nhiều tại vì bữa nay tôi còn phải có một lớp nữa chiều nay tôi có một lớp nữa nha chiều nay thứ hai chúng tôi có một lớp uh, lớp chiều cái là tôi ngưng cái này xong một lát tôi có một lớp lớp uh, lớp giáo lý ở đây này khổ vậy đó chứ đâu phải là quý vị xong rồi thôi đâu ờ, khổ lắm mà cứ ăn là anh đè anh chửi là từ ngày có calama là anh ăn nó chữ riết vậy đó. ok là chúc các vị một ngày vui một đêm ăn làm nhiều một đẹp kiểu vậy